tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và test cái tính năng của bếp cho các bạn xem phía dưới và đằng sau Đấy, chúng tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn cái gì đây bếp này có hai cái đầu chia lửa có hai cái nắp đầu chia lửa được làm từ cái nắp này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 bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây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 cái đó là do về cảm biến á nó cảm nhận được cái nồi nóng hơn 250 độ C rồi thì nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga đây là tính năng rất là hay của bếp ga nồi điện này cái tinh phải của tôi đã khóa ga đây. tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ của nó là bao nhiêu mà nó khóa ga độ của nó là 280 độ bên trái của tôi cũng vậy luôn đã khóa ga ba 290 độ hai bếp đều đã khóa ga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 bếp thì sử dụng một cặp pin cặp như thế này để tiết kiệm hơn chúng tôi tặng các bạn một cục nguồn 3V này luôn các bạn chỉ việc cắm trực tiếp vào bếp bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn một cái đầu dây sạc này, các bạn cắm vào rồi các bạn cắm cái cục sạc này vào vào cái ổ điện để xài thôi các bạn không cần lo về cái cái ờ, vị trí tại vì cái cục sạc cái dây nguồn 3V này cái đoạn dây dài tới 3 mét luôn các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái nếu mà vị trí bếp là vị trí xào điện đây các bạn cắm vào như thế này rồi sử dụng thôi đây, bếp sử dụng nguồn 3V sử dụng bình thường không cần sử dụng pin các bạn có thể cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng rất là tiện lợi nhưng mà nó có một cái yếu điểm là khi mà vô tình cái khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì các bạn sẽ không có sử dụng được thì à, để đề phòng à, cái trường hợp đó thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp pin một cặp pin nội địa nhập đây có rất là nhiều mẫu mã đây là pin zin nội địa nhập một cặp pin như thế này ấy, các bạn có thể gắn vào bếp và sử dụng với nó là từ khoảng từ 5 tháng chúng tôi tặng các bạn một cặp pin như thế này để khi mà trường hợp ví dụ như khu vực chúng ta sống bị cúp điện đó các bạn có thể lấy cặp pin này ra chúng ta lắp vào bếp để sử dụng tạm bếp này thì chúng tôi cũng bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng độ chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật nhưng cũng như chúng tôi thì à, như đã nói chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục nguồn Ravon này để các bạn có thể sử dụng trực tiếp bếp với điện 220 ở nhà luôn cũng như tặng kèm cho các bạn một cả cặp pin dự phòng để chúng ta có thể sử dụng để phòng trường hợp bếp của chúng ta nó bị cúp điện bếp này á, nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có chức năng nhiều để chúng ta nấu nướng nó chỉ có chức năng rang ở bên phía tay phải thôi nè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 sau khi cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sách khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra khi mà các bạn đã sử dụng bếp á, chúng ta gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó bị đỏ thì chúng tôi cũng khắc phục vấn đề đó bằng cách bán cho các bạn một cái van ga 50 lớp như thế này giá là 130.000 đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng